các bác nhá Hôm nay nhà thông minh 17 lại xuống uh, Trọng Quan Đông Hưng à, Đang trên đường xuống Trọng Quan đường D các bác nhá Đấy. Bên nhà em thì ngày nào cũng đi lắp Lắp liên tục luôn Chỉ còn uh, chưa đến một tháng là Tết rồi các bác nhá Lên đường liên tục Anh em quan tâm đến dàn âm thanh chất lượng chính hãng Đến từ các thương hiệu như là TDLTIC, DVLTIC, CF e hoặc là ST Audio thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em để dưới màn hình ở đây các bác nhá Đấy, vẫn là câu nói này quen thuộc các bác xem nhiều <laughs> chắc là cũng biết rồi nhà thông minh 17 thì chuyên là hàng chính hãng không phải nhắc đi nhắc lại nữa và bây giờ thì bên em đến nơi sẽ quay video trực tiếp cho các bác xem hiện tại thì bên em đang có mặt tại à, trọng quan Đông Hưng được các bác nhé và cấu hình hôm nay thì em lên cho bác chủ là một đôi loa TD Acoustic ES12 một con đẩy DK 208 l và bộ mic em sử dụng ở đây là bộ mic của thương hiệu TD Acoustic M8 Pro các bác nhé riêng biệt ở đây chỉ có bốn con vang con vang là sử dụng con vang của thương hiệu DB Acoustic uh, ờ, DB500P các bác nhé một mẫu à, khá là cao cấp và cho gia đình và sử dụng ở đây là con vang này có cổng Bluetooth và cổng quang đầy đủ kết nối cho các bác có thể chơi cổng sen à, đủ các à, cổng kết nối và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép trực tiếp cho các bác nghe xem trải nghiệm nhé đêm đang đón sâu rộn tiếng cười vui tôn làm thân khách đến chúc phúc mà thôi quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng bởi mình nghèo nên chi đứng nét ngoài sân còn đến kiếp sau riêng mình tôi lối ra em hồn theo gió trôi ăn một hai ba một năm sáu sau sáu bảy sáu bảy tám chín mười và tôi yêu thương hân hoan hồn nhiên lưu trong trời đang bay trong lòng chỉ thấy hiếm lòng Bên em vừa thi công xong rồi các bác nhé. Các bác vừa được trải nghiệm trực tiếp âm thanh nghe nhạc nhẹ này, bolero này, nhạc mạnh này ờ, và karaoke này. Thì bên em ờ, đã set up phối ghép ờ, ba chế độ chơi nhạc karaoke, nhạc nhẹ, nhạc mạnh đủ cho bác ấy chơi. Và bây giờ bên em đã thi công xong và trên đường trở về. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.